là khi mình thuộc về đối phương tình yêu đơn giản là khi ta chung hướng chung đường nhận ra sao bỏ cố gắng vẫn chưa hiểu hết người ta thương gặp nhau nhưng cảm xúc như một cái nói sẽ yêu ta mãi nhưng mãi mãi là bao lâu người nói rằng ta trẻ con không đông đêm mai sau ngàn câu hỏi trong vô thức cứ dài dứt khi ta tỉnh giấc điều gì làm em thấy quan trọng nhất mất bao lâu để thương vẹn tròn mất bao nhiêu thời gian hòa chung với nỗi vui buồn dù sẽ tim anh làm hai làm ba thì anh vẫn yêu em không soi trá vì được sống bên em anh mới thấy những ngày bên